3 2 1 Hello xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả bạn lại trở lại với channel của chú ba hai một diễn Hello xin chào tất cả các bạn chào mừng tất cả các bạn lại trở lại với channel của Hoàng Phong Đạt và ngày hôm nay à, trở lại với cửu âm chân kinh thì à, Đạt xin à, giới thiệu với tất cả các bạn đó là tờ kinh số 2 mà mình đã vừa hoàn thành xong với ngày hôm nay à, buổi tối ngày hôm nay là buổi đọc cuối cùng và nhân dịp này mình cũng xin quay clip để giới thiệu với tất cả các bạn cũng như là đọc cho tất cả các bạn nghe từ kênh số 2 nha rồi ngay sau đó mình xin được phép đọc nha ngày hôm nay tôi xin được yêu thương từ tận đáy tim đây là bí mật tuyệt đỉnh của mọi thành công sức mạnh cơ bắp có thể đập tan khiên sắt thậm chí hủy diệt sự sống nhưng chỉ có sức mạnh vô hình của tình yêu mới có thể mở cửa trái tim nếu không thấu hiểu và làm chủ được sức mạnh của tình thương tôi sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ với những thành tựu nhỏ bé vì thế tôi sẽ được biến yêu thương trở thành vũ khí tối thượng và sẽ không ai có thể chống đỡ được sức mạnh này họ có thể phản bác lý lẽ của tôi họ có thể nghi ngờ lời nói của tôi họ có thể chê bai vóc dáng của tôi họ có thể cười nhạo diện mạo của tôi và thậm chí họ có thể khinh thường những gì mà tôi tâm huyết nhất nhưng với tình thương, tôi sẽ làm tan chảy mọi con tim như tia nắng mặt trời làm tan chảy những khối băng của mùa đông lạnh lẽo. Ngày hôm nay, tôi sẽ được nguyện yêu thương từ tận đáy tim. Vậy tôi sẽ phải làm gì? Kể từ nay, tôi sẽ nhìn vạn vật dưới ánh mắt của tình thương và tôi như được hồi sinh một lần nữa trong cái nhìn mới mẻ này. Tôi sẽ yêu mặt trời vì để giúp cơ thể tôi ấm áp, cũng như yêu những cơn mưa vì giúp tôi gội rửa tâm hồn. Tôi sẽ yêu ánh sáng vì đã rọi soi rõ con đường Cậu như yêu những bóng tối vì giúp tôi thấy cả bầu trời ngàn sao. Tôi sẽ yêu những phút giây hạnh phúc vì giúp trái tim tôi rộng mở. Cậu như yêu những phút giây buồn lo vì biết thêm góc khuất của tâm hồn mình. Tôi sẽ yêu những phần thưởng vì tôi hoàn toàn xứng đáng. Cậu như yêu những khó khăn vì chúng giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành. Ngày hôm nay, tôi xin được nguyện yêu thương từ tận đáy tim. Và tôi sẽ nói gì đây? Tôi xin được tán dương kẻ thù để họ trở thành bằng hữu. Tôi sẽ động viên bạn bè để họ trở thành anh em tôi sẽ luôn tìm được lý do nào đó để ca tụng tôi sẽ không bao giờ bới lông tìm vết hay bàn tán các thị phi khi muốn thấy phê bình tôi sẽ ngậm miệng lại và khi tới lúc gợi ca tôi sẽ hét vang trời chẳng phải chim chóc gió trời và biển khơi tất cả thiên nhiên đều hòa mình trong bài ca khen ngợi của đấng tạo hóa vậy tại sao tôi không cùng ca lên giai điệu ấy cùng với những người con của ngài kể từ nay tôi xin được khắc ghi bí mật này và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi ngày hôm nay tôi xin được yêu thương từ tận đáy tim và tôi sẽ đối xử thế nào với mọi người tôi sẽ yêu tất cả vì ai cũng đều có những phẩm chất tiềm tàng đáng ngưỡng mộ với tình yêu tôi sẽ đập bỏ bức tường nghi hoặc căm hờn quanh trái tim họ để xây dựng một cây cầu kết nối để tình yêu nơi tôi có thể chạm tới tâm hồn họ tôi sẽ yêu những người có tham vọng vì nguồn cảm hứng của họ cũng như yêu những kẻ thất bại vì họ cho tôi bài học hữu ích Tôi sẽ yêu những vị vua vì họ cũng là con người, cũng như yêu những người bình thường vì phẩm chất thánh hiền trong họ. Tôi sẽ yêu những người giàu sang vì họ thật cô độc, cũng như yêu những người nghèo khó vì họ ở khắp mọi nơi. Tôi sẽ yêu những người trẻ vì niềm tin mãnh liệt trong họ, cũng như yêu những người già vì trí tuệ khôn ngoan. Tôi sẽ yêu cái bùn rầu trong cặp mắt của mỹ nhân, cũng như yêu sự bình an trong tâm hồn của kẻ xấu xí. Ngày hôm nay, tôi xin được yêu thương từ tận đáy tim, và tôi sẽ phản ứng như thế nào trước hành động của người khác chỉ với tình thương yêu thương không chỉ là chìa khóa để mở cửa trái tim mà còn là tấm khiên giúp đánh bật những mũi tên và hận thù gươm đao của ganh ghét tấm khiên ấy sẽ khiến nghịch cảnh và khó khăn lao vào tôi vỡ vụn như các hạt mưa phùn tấm khiên ấy sẽ che chở tôi trên mọi nẻo đường và an ủi tôi tới những lúc cô đơn nó sẽ kéo tôi lên những hố sâu của tuyệt vọng cũng như giúp tôi bình tâm trong những lúc say men của chiến thắng càng sử dụng Tấm khiên sẽ ngày càng chắc chắn và cho tới một ngày tôi sẽ bước đi nhẹ nhàng trong mọi tình thế và hạnh diện đứng trên đỉnh cao của mọi kim tự tháp thành công. Ngày hôm nay, tôi xin được nguyện yêu thương từ tận đáy tim và tôi sẽ đối diện thế nào với mỗi người tôi gặp chỉ một cách duy nhất trong thầm lặng tôi sẽ nghĩ về họ và nói rằng tôi yêu họ những lời yêu thương sẽ rực sáng lên cho đôi mắt của tôi làm rạng rỡ lên nụ cười của tôi lan tỏa qua giọng nói của tôi và trái tim họ sẽ mở cửa ai sẽ có thể từ chối lời mời của tôi khi họ cảm nhận được sự chân thành từ đáy con tim ngày hôm nay tôi xin được yêu thương từ tận đáy tim nhưng trên hết tôi xin được yêu thương bản thân của mình vì chỉ có yêu thương bản thân tôi mới có thể xem xét cẩn trọng tất cả mọi thứ đang xâm nhập vào cơ thể trí óc tâm hồn cũng như trái tim mình tôi sẽ không bao giờ nuông chiều cơ thể mình quá mức vì nó phải được cân đối và thanh khiết tôi sẽ không bao giờ để trí óc mình hấp thụ những điều xấu xa vì nó phải luôn luôn được bay cao trong tư tưởng khôn ngoan của những bậc thánh hiền. Tôi cũng không bao giờ cho phép tâm hồn mình trở nên lười biếng, vì nó phải được nuôi dưỡng bằng hành thiền cũng như khấn nguyện. Tôi sẽ không bao giờ cho phép trái tim mình trở nên ích kỷ, tôi sẽ luôn sẻ chia nó để một ngày rộng mở và sự ấm cả thế gian. Ngày hôm nay, tôi xin được nguyện yêu thương từ tận đáy tim. Từ nay, tôi xin được yêu thương tất cả vô điều kiện. Từ giây phút này, mọi hầm thù đều phải tan biến vì tôi phải dành thời gian cho yêu thương và từ giây phút này tôi sẽ bước đi những bước đi đầu tiên của một con người thật sự giữa muôn người với tình thương mọi kết quả sẽ tăng trưởng đột phá ngay cả khi tôi không có đủ một phẩm chất nào đó tôi vẫn có thể thành công chỉ với tình thương nếu không có yêu thương tôi sẽ luôn thất bại cho dù có đầy đủ mọi kỹ năng và phương tiện ngày hôm nay tôi sẽ được người yêu thương từ tận đáy tim và chắc chắn tôi sẽ thành công yes yes yes rồi các bạn mình vừa đọc xong à, cho các bạn à, nghe tờ kinh số 2 các bạn nghe thấy có như thế nào và mình thì cảm giác tờ này rất là hay chắc chắn thì những tờ sau thì tờ nào cũng hay rồi nhưng mà mình vừa trải qua tờ kinh này và mình cảm giác mình yêu cuộc sống này nhiều hơn mình thấy cuộc sống này có ý nghĩa nhiều hơn và rất là nhiều từ hay và mình mình đã học mình vừa đọc à, ba uh, lần trên ngày cũng như mình học tập dần dần mình cứ đọc xong cuối ngày á các bạn mình đọc xong coi là coi ngày hôm nay mình có đủ yêu thương chưa mình đi ra ngoài đường mình có còn hay à, ví dụ như lâu lâu nói thật chứ hồi trước mình hay đi ra ngoài đường mình thấy một người nào đó với ví dụ như một gương mặt họ hơi khác lạ một xíu thôi cái đó bắt đầu mình <laughs> mình suy nghĩ khác về họ đúng không nè chắc ai cũng đã từng như vậy ví dụ là ôi cái thằng kia nhìn mặt nó sao nhìn nó gian gian chẳng hạn người ta có làm gì mình đâu mình à, không à, yêu thương họ thì thôi thì cũng đừng ghét họ đơn giản như vậy và sau từ kinh này thì à, mình yêu tất cả cũng như là mình học được cái cách cũng rất là hay là khi mà khi mà muốn phê bình hay là những bàn tán thị phi thì mình xin được chọn phép im lặng bàn phán về ai đó mình xin được chọn phép im lặng hoặc là khi mà muốn ờ, gợi ý phê bình hay góp ý thì ờ, mình sẽ mình đã rút được bài học rất là hay ví dụ như trong ngồi nhà chung mình góp ý tất cả mọi người bằng cách là mình sẽ nhắn tin cho họ hoặc là mình gặp riêng họ mình tâm sự với họ góp ý tại vì cũng có thể là góp ý theo một cái gì đó mình góp ý là có thể là theo góc nhìn của mình là đúng nhưng mà góc nhìn của họ là như thế nên mình cũng không được đặt họ vào vị trí của mình được đặt mình vào vị trí của họ được nên uh, mình nên cứ góp ý riêng hoặc là qua tin nhắn thì họ cảm nhận được ờ uh, họ thấy cái chỗ đó họ chưa đúng thì họ cảm ơn mình còn uh, khi mà khen ngợi á thì mình sẽ khen trước đám đông họ làm được một cái điều gì tốt mình khen trước mọi người ai mà không muốn thế đúng không như hồi xưa vậy thôi mình đi học á mình được khen trước lớp á mình hào hứng hôm sau mình lại học bài tiếp nhưng mà mình lâu lâu mình bị phê bình trước toàn lớp luôn thì mình đâu có muốn học nữa đâu nên uh, góp ý nhớ góp ý thì hãy góp ý riêng và khen ngợi thì khen khen ngợi toàn tập thể cái này rất hay nếu mà ai đã nếu ai là tổ chức công à, đã là một doanh nghiệp công ty góp ý cho các nhân viên của mình và như vậy đó mà mình yêu tất cả mọi người sau cái này thì mình cảm giác là cuộc cuộc đời của mình là tràn đầy tình thương mình à, đọc xong thì mình cảm giác mình yêu rất là nhiều thứ mình thấy à, không còn ừ, ganh ghét hay là cái gì nữa. trước đây thì mình cũng không có ganh ghét đâu nhưng mà biết sao các bạn kiểu lâu lâu thì mình kiểu như cũng hay là mình vô tình à, góp ý hay các thứ mình bàn tán hay bàn tán về ai đó không tốt điều đó nó mình cũng nhảy vô ờ đúng rồi nó nói như thế đó nhưng không thà như đó, có họ ở đó mà mình với họ góp ý riêng thôi thì mình sẽ góp ý hoặc là ba người chơi thân với nhau góp ý với nhau thôi thì sẽ góp ý còn không thì thôi không bao giờ mà ngồi là tụm 3, tụm 5, tụm 7 để nói xấu hay nói một ý khác về người khác nếu mà khen thì mình nhảy vô liền mình khen ờ đúng rồi nó giỏi lắm ờ, bạn này bạn rất là giỏi nè đó còn à, nói chung á là mình học được một cái bài học cũng rất là hay là mình hãy cứ đối xử tử tế tốt với mọi người đi rồi mọi người sẽ đối xử tử tế tốt với bạn cuộc đời là tấm gương phản chiếu chính con người của mình nếu mà ai sống ích kỷ tính toán với mình mình càng không sống tích ích kỷ tính toán với họ thế mới là hay <laughs> mình cứ sống thoải mái phóng khoáng vừa nói chung là yêu thương họ thì họ vẫn ví dụ họ vẫn tính toán với mình thì mình khéo léo mình không chơi với họ điểm này nữa nhưng mà mình vẫn chơi với họ điểm khác vì ai ai nhớ tình tờ kinh số 1 có nói là ai cũng có một tiềm năng ai cũng có một uh, tiềm năng rất là quý báu nên uh, mình sẽ nhìn cái điểm tốt của họ nhiều để mình chơi cái tốt của họ và ai cũng có cái tốt hết các bạn mình nhìn điểm tốt của họ mình đừng trước giờ để ý không trước giờ mình hay soi mói vào cái xấu của người khác nhiều hơn hay là tất cả các tin thời sự hay các khác các khác mình mình bị thu hút bởi những cái cái cái cái scandal những cái xấu nhiều hơn và những cái tốt thì mình lại ít nên um, bây giờ mình phải nhìn tốt về một người nhìn ai mình cũng chỉ nhìn tốt về họ thôi rồi còn cái điểm nào mà họ chưa tốt thì mình có thể góp ý cho họ nếu mà góp ý cho họ thì góc nhìn của họ khác góc nhìn của mình thì không sao mình vẫn chơi với họ nhưng mà cái điểm mà này sự khác biệt này thì ờ uh, mình khéo léo mình khéo làm sao mình không chơi với họ điểm đó thôi đó như vậy các bạn như vậy là ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả bạn xong tờ kinh số 2 mà mình đã thực hiện xong qua 30 ngày và mình cảm giác rất là hay rất là ý nghĩa các bạn cứ đọc đọc xuyên đọc mỗi ngày 3 lần và quan trọng là buổi tối mình đọc lớn xong mình có suy nghĩ xem coi là ngày hôm nay mình đủ yêu thương chưa ngày hôm nay mình có ganh ghét ai hay không ngày hôm nay mình có đố kỵ ai không không ngày hôm nay mình có phê bình ai hay không nó rất là hay và như vậy sau 30 ngày mình cảm giác là cuộc đời của mình nó rất là thanh thản mình rất là yêu đời và mình sẽ cố gắng phát triển nhiều hơn nữa và nếu mà các bạn à, nào và chưa có từ kênh này các bạn có thể xuống mô tả mình có thể để đường link ở dưới các bạn có nhấp vô các bạn à, à, photo ra giấy các bạn về các bạn đọc và có những cái ví dụ như là có những cái đường link nó khác nhau vài từ nó khác nhau cũng không sao đâu các bạn miễn sao cái cốt lõi cái cốt lõi cái nguyên lý của nó là nó nói về yêu thương là được rồi có vài từ nó khác nhau một xíu cũng không sao rồi còn các bạn nào mà chưa biết nguồn gốc cái này các bạn có thể download À, à, các bạn có thể mua cuốn sách tí mật của Phan Tiên Ân về các bạn đọc thử đó rồi đường link uh, mua sách mình cũng à, để dưới mô tả cho các bạn luôn nha rồi các bạn có thể ra nhà sách mua hay là tiện mua online cũng được mình thì hay mua hàng trên online cho nó tiện rồi như vậy là hẹn gặp hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tờ kinh số 3 sau một tháng nữa mình cũng chưa biết tờ kinh số 3 <laughs> là nó nói về vấn đề gì mỗi tờ kinh nó đều có một nguyên lý và ngày mai mình sẽ download từ cái số 3 mình sẽ bắt đầu mình đọc và các bạn nếu thấy cái clip này hay thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh à, Hoàng Phạm Đạt cho mình nhé và nhớ ấn chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất của mình những clip à, chia sẻ để phát triển bản thân review sách những clip mình là hát tặng cho tất cả mọi người nghe cũng như là nhiều clip khác nữa các bạn ơi mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ nhiệt tình hết cái đó để tất cả các bạn cũng như là Hoàng Phạm Đạt chúng ta sẽ cùng phát triển mình cũng chưa là gì chưa là ai mình không dám cái này mình không dám là gọi là dạy các bạn cái này là mình biết cái gì hay mình chia sẻ cho tất cả các bạn thôi còn việc à, phù hợp hay không với các bạn đón nhận hay không là tùy mỗi người nữa nha nên mình coi nếu mà các bạn coi tới đây rồi cũng rất là hay cũng rất là cảm ơn các bạn cho mình một like đó còn không hay thôi đừng có dislike nha các bạn <laughs> đó như giống như là à, mình yêu thương họ thì yêu thương không yêu thôi đừng có ghét họ ừ, họ có làm gì mình đâu mà cuộc đời này nó có quy luật nó giống như thổi năm châm đó các bạn các bạn như thế nào thì các bạn sẽ hút những người như đó về các bạn càng sống yêu đời các bạn càng sống yêu thương thì các bạn càng hút những người yêu thương về gần với bạn vợ gần với lại các bạn còn các bạn mà sống ganh ghét đố kỵ thì các bạn toàn gặp những điều mà họ ganh ghét đố kỵ lại ngược lại tất cả các bạn thôi cuộc đời đó là cái tấm gương phản chiếu chính con người của mình rất rất là hay và xong mình đã rèn luyện xong bí kíp thứ hai của cửu âm chân kinh mình gọi nó <laughs> cửu âm chân kinh <laughs> rồi hẹn gặp lại tất cả bạn trong à, bí kíp số 3 sau một tháng nữa nha rồi cái nào mà mình làm được mình mới chia sẻ các bạn cái nào mình chưa làm mình không chia sẻ nên à, mình sẽ rèn luyện thật ra cái tờ kinh số 2 này nè là mình đọc 40 ngày chứ không phải là 30 ngày đâu các bạn mình đọc 30 ngày xong mình mình mình tự nghiệm mình cảm giác mình đủ yêu thương chưa thật ra cũng không thể nào mà nói trước được đúng không nhưng mà mình cảm giác ờ à, là mình ờ à, mình cũng có yêu thương rồi và mình cũng đã không bàn tán các thị phi rồi mình cũng bắt đầu mình khen mình khen chiếc đám đông rồi mình gợi ý mình gợi ý riêng tư rồi mình cũng thấy ồ mình cũng ok rồi nên mình mới dám chuyển sang tờ kênh số 3 và chia sẻ trước tất cả mọi người và mình sẽ hứa với tất cả các bạn mình sẽ thực hiện tốt tờ kinh số 3 sau lại chia sẻ cho tất cả các bạn nha rồi cùng với Phong Đạt đọc tờ kinh và cũng như là cùng phát triển phát triển bản thân để có một cuộc đời thành công và giàu có xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người bye bye